Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng trọng dung quầy dọa khỉ, Chủ tịch Phúc xanh mặt hay cười khẩy Vụ Việt Á cứ lắng lên rồi lại bùng tới và lần sau nó lại bùng lại dữ dội hơn cả lần trước Nhiều người không nhớ rõ lần bùng cháy lần này là lần thứ mấy của vụ Việt Á Đây được xem là một trò ú tim mong trọng dựng lên để khủng bố tinh thần những ông quan chức nào có dính đến vụ án này Lần trước, ông Trọng cho quét sạch những giám đốc CDC ở các tỉnh. Từ vị trí CDC đến tứ trụ thì còn xa vời vợi, nên lửa của Việt Á khó mà táp vào chiếc ghế ông chủ tịch nước cho được. Tuy nhiên, lần này thì lại khác. Ông Tổng cho tóm luôn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng thì xem như lửa Việt Á khá gần với Trung ương. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang bày ra trò chơi mới. Nếu bắt Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thì ông Tổng không bắt được nhiều. Nhưng đã bắt đến bí thư tỉnh thì xem như các bí thư khác phải xem lại mình đã chùi mép kỹ hay chưa. Nếu chưa chùi mép sạch thì việc ngọn lửa Việt Á cháy đến mồm là khó tránh khỏi. Không biết vụ Việt Á được thổi bùng lần này, ông Tổng chỉ nhắm vào các quan đầu tỉnh hay nhắm luôn cả vào tứ trụ. Đây là ý đồ trong đầu ông Tổng, không ai mà biết được. Tuy nhiên, những ai có liên quan đến vụ bê bối này không thể ngồi yên được mỗi khi ông Tổng lại cho ra quân. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến hội nghị trung ương lần thứ 6 của Đảng. Ông Tổng chơi trò thổi lửa Việt Á bùng cháy như thế này thì khó ai nghĩ ông Tổng không chú ý. Gì chứ kinh nghiệm chính trị ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có thừa. Có thể ông chỉ dùng chiến lược dung cây dọa khỉ để ông Chủ tịch sợ mà lo rút đi. Chính trị là trò chơi đầy nhẫn tâm, không hạ được đối thủ nhưng có thể rung cây dọa cho đối thủ hoang mang mà thiếu sáng suốt cũng là một chiến thuật hay. Ông Tổng hiện nay đang rất muốn bứng ông Chủ tịch ra khỏi chiếc ghế để trả công cho đệ tử ruột Tô Lâm. Mất công tận tụy phục vụ ông Tổng đã đánh án bao lâu nay mà ngay cả sang tận Đức để bắt cóc người. Tuy nhiên, việc đẩy ông Chủ tịch ra khỏi chiếc ghế giữa nhiệm kỳ không phải là dễ bởi không thể đẩy ông này đi bằng cách buộc tội công khai bằng pháp luật mà chủ yếu là dùng áp lực ngầm. Việc đem đến quan đầu tỉnh ra chạm thì điều đó cho thấy ông Tổng đang có ý định cho những đối thủ thấy rằng ông không ngán gã nào. Tuy nhiên, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã kinh nghiệm rất nhiều chức vụ cấp cao, đặc biệt gần đây là nhiệm kỳ thứ hai ông Phúc có mặt trong tứ trụ. Không dễ gì dọa được ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm đã điều tra được những gì về phu nhân của ông Chủ tịch nước. Hồ sơ điều tra về vợ ông Chủ tịch nước có dính đến Việt Á nay cũng đang trong ngăn kéo của ông Tô Lâm. Nếu bứng ông Chủ tịch Phúc dễ dàng thì ông Tổng trọng của ông Tô Lâm đã bứng được. Cho nên khó có thể nói ông Phúc phải xanh mặt. Tuy nhiên, về đức mộ mức độ liên quan của bà Trần Thị Nguyệt Thu với Việt Á không biết ông Trọng đã khui ra hết hay chưa. Đặc biệt là số điện thoại lạ có trong điện thoại của Phan Quốc Việt đã được ông Tô Lâm điều tra xác minh được hay chưa? Đó là câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra. Cái hay của chiến thuật dùng cây dọa khỉ được phát huy tối đa khi đối thủ không biết ta có nắm được yếu huyệt hay không. Chính họ không nắm được nên họ mới sợ. Còn nếu họ biết kẻ chơi trò dùng cây dọa khỉ không biết gì hơn thì kế dùng cây dọa khỉ sẽ vô tác dụng. Ở đây số điện thoại bí ẩn là một ẩn số, nó có thể làm cho ông chủ tịch nước phải xanh mặt nếu ông chủ tịch không biết Tô Lâm có điều tra được hay chưa. Còn nếu ông chủ tịch biết ông Tô Lâm bế tắc trong vấn đề điều tra thì ông chủ tịch nước sẽ cười khẩy trước những chiêu trò của ông Tổng. Bài sẽ bị lộ không sớm thì muộn. Đến sau hội nghị Trung ương 6, việc ông Trọng có nắm được tờ huyệt của ông chủ tịch nước hay không thì ông chủ tịch sẽ phải rời ghế, còn không thì ông chủ tịch nước